không kinh doanh taxi không chạy dịch vụ thưa quý vị nhá chủ nữ chạy chạy từ đầu cho nên còn khá là đẹp với chiếc xe này là chưa một ngày chạy taxi và không một ngày chạy dịch vụ đấy là cái cam kết của chúng tôi với cái sản phẩm này đó và không chạy taxi không chạy dịch vụ cho nên chiếc xe này tính đến thời điểm này còn khá là đẹp với sản phẩm này thì giá chỉ nhỉnh hơn một chiếc xe SH một chút thôi nhưng mà chúng ta đã có một chiếc xe à, che nắng che mưa đi vào các cái điều kiện thời tiết hiện nay thì cực tốt luôn thưa quý vị đảm bảo sức khỏe luôn Đấy, thời tiết miền Bắc đợt này rất là nóng luôn 37 38 39 40 độ luôn ngồi trong chiếc xe này điều hòa mát lạnh luôn thưa quý vị nhá Đấy, mùa đông thì à, ngồi trong xe lại rất là ấm luôn rất là tiện nghi và nhiên liệu của nó thì lại cũng rất là ít thôi thưa quý vị nhá chiếc xe này chỉ tiêu hao trong khoảng từ à, ờ, 5 cho đến hơn 6 lít xăng trên 100 km thôi nha 6 lít rưỡi Đấy. cho 100 km quý vị nhá Đấy. bản 4 máy và đã được à, có rất nhiều các cái tính năng trên chiếc xe này luôn Đó, và chiếc xe này thì chúng tôi đang chào bán với giá là 118 triệu đồng giá trên thì chúng tôi bán tại cửa hàng thưa quý vị nhá Tên tư nhân chính chủ và chúng tôi mua của chính chủ luôn Chủ nữ sử dụng từ đầu cho nên chiếc xe này còn khá là chất lượng luôn Máy gầm đại chất nha, đấy là cái cam kết của chúng tôi với chiếc xe này Máy của chiếc xe này thì rất là êm nha quý vị Thì thầm mùa xuân luôn đấy, rất là êm luôn Đó. Với cái sản phẩm của chúng tôi thì có như thế nào Thì chúng tôi miêu tả đúng như vậy, không thêm bớt quý vị nhá Không mọt mục Đó, đấy là cái sản phẩm của chúng tôi đang giới thiệu đến cho quý vị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 quá hợp lý cho một chiếc xe chúng ta à, chở con cái đi học quá an toàn luôn nha quý vị nhá tội gì chúng ta phải đi SH làm gì cho nó chúng tôi bảo hành về chất lượng kể cả là về máy móc cũng như là thân vỏ của chiếc xe này luôn thưa quý vị đó thân vỏ căng đét quý vị nhá không một vết mọt keo chỉ còn di đến trên 90 phần trăm đó mua về chúng ta sử dụng luôn nhé chúng ta cũng không phải đầu tư thêm bất kỳ một cái hạng mục nào khác Đấy, la răng đúc xi nhan gương rồi màn hình cam lùi đầy đủ hết thưa quý vị không thiếu một chức năng gì hết gạt mưa sau rồi là à, đuôi cá à, rất là đầy đủ luôn gương kính chỉnh điện đó rất là phù hợp luôn Đấy, và vừa rồi thì tôi đã đi một vòng quanh xe và quay thật kỹ chiếc xe Kia Morning này để quý vị và các bạn theo dõi đó. còn bây giờ tôi sẽ xin phép quý vị đi vào từng phần chi tiết của chiếc xe này thưa quý vị nhá ở trước hết là tôi truyền tải đến cái uh, phần uh, đầu xe Đấy, chúng ta thấy cabo rất là khớp khít à, sơn rất là bóng à, không bị cong vênh gì đâu cụm đèn pha phía trước thì cũng rất là trong luôn quý vị nhá kể cả bên phụ này cũng vậy rất trong đấy đã được uh, lên ba đợt sốc sport rồi nhá đèn quả xoài phía dưới nhá quý vị nhá galang kia morning đấy xi nhan gương la răng đúc đầy đủ hết không thiếu gì hết quý vị nó lốp thì còn đến 7 80 phần trăm nha quý vị nhá đây đó và đây cái mặt la răng của nó đây chúng ta thấy không bị xước xác một tí nào cũng không bị nứt vỡ thưa quý vị đó có la răng đúc thì chiếc xe này nó sẽ khỏe khoắn hơn rất là nhiều đây cái lốp bên lái đây quý vị cũng còn rất là đẹp luôn quý vị nhá đó chỉ nhìn hơn một chiếc xe máy một chút thôi nhưng chúng ta đã sử dụng đây tôi quay cận cảnh cái phía bên sườn của bên lái này để quý vị các bạn chiêm ngưỡng nhé đó chúng ta thấy khá đẹp nhá không có dấu hiệu gì của sự tắc ma tít nhiều hay là nó bị cong vênh gì đâu thưa quý vị nhá đó đây cái gót khoang lốp này cũng còn luôn nhá quý vị nhá đây cái cua lốp này cũng còn nhá quý vị nhá nơi tôi đang chỉ tay này Đấy, chưa hề bị đắp ma tít hay bị à, vá biết gì đâu thưa quý vị nhá thân vỏ thì là căng đét luôn thưa quý vị đó và quý vị sở hữu chiếc xe này thì hãy nhanh tay nhấc máy để gọi điện cho tôi đó, và bây giờ xin phép quý vị tôi đi vào à, bên trong của chiếc xe này đây là một chiếc xe không taxi dịch vụ cho nên chúng ta thấy đây mặt tablo của nó đây con sần nhựa tươi như mới luôn không có dấu hiệu gì có sự khoan đục đâu nha quý vị nha nhựa rất là tươi luôn thưa quý vị đi ít đi nhiều chúng ta nhìn vào cái mặt vô lăng này chúng ta biết luôn nha quý vị nha không bị mòn mờ một tí nào luôn nha đây này các cái khóe vô lăng này những cái xe chạy dịch vụ chỗ này mòn mờ hết chiếc xe này thì chúng ta thấy giờ còn tươi rồi rói luôn thưa quý vị nha kể cả là cái cần số này như vậy quý vị nhá đây này. đấy chúng ta thấy nó còn sần như này nhưng mà đây cái mặt tắp lô đây đó màn hình rồi là khóa điện đầy đủ hết thưa quý vị nhé đây cái vành vô lăng này chúng ta nhìn cái vành vô lăng này chúng ta cũng biết là một chiếc xe nó không taxi dịch vụ như nào Đấy, vẫn là zin theo xe nhá quý vị nhé đó giá thì bằng một em xe máy đây tắt đi cửa đây chúng ta nhìn thấy nó sần như mới như thế này các bạn những chiếc xe taxi những cái chỗ phần này nó nhát bóng luôn thưa quý vị nhé những chiếc xe này thì không đâu quý vị đó không taxi dịch vụ keo chỉ thì còn đến 90 trên 90 phần trăm quý vị nhá đây keo chỉ có cánh cửa trước bên phụ đây quý vị tôi quay cận cảnh cho quý vị và rất là chậm luôn đấy kể cả phần phía dưới này đây rất là đẹp luôn quý vị nhá đó hàng ghế thứ nhất đây đã được người ta mọc một cái bộ ghế massage ngồi rất là êm quý vị đấy đây cái tabi cửa sau bên à, đây thấy nhựa sần như này cơ mà đó thấy những chất lượng của một chiếc xe giá thì chỉ có 118 triệu chúng ta liên hệ ngay cho tôi sở hữu chiếc xe này thưa quý vị theo chỉ đây đấy, kể cả phần phía dưới đây đây cái gót khoang lốp đây nơi nó hay bị mọt mục hay bị cắt vá nhất nhưng chiếc xe này thì không nhá kể cả là cái cua lốp này cũng còn luôn nhá các bác nhá đấy rất là đẹp luôn đó bây giờ tôi chuyển sang bên lái để chuyển tới cứ khách những cái hình ảnh từ phía bên lái đây cái phần nhựa tắp lô tắp bi của nó đây cái tắp bi lái đây ấy chúng ta thấy đi ấy sần như này rồi đấy chúng ta thấy nó sần như thế này rồi các cái phím bấm lên xuống kính vẫn còn quá là rõ ràng luôn thưa quý vị đây các cái hốc cửa của nó đây vẫn còn rất là sáng luôn các cái chốt cửa đây con ốc này chưa mở đâu quý vị nhá theo chỉ của cánh lái đây quý vị đó đây và cánh sau của nó đây đấy chúng ta đây đấy nhựa sần chưa chứng tỏ không taxi dịch vụ chủ nữ sử dụng cho nên rất đẹp luôn hàng ghế thứ hai đây cũng đã được bọc một cái bộ ờ, ghế massage rồi quý vị đây keo chỉ đây đó, rất là đẹp luôn quý vị nhá đấy bây giờ là cái cốp sau quay cận cảnh quay chi tiết đây hai bên ờ, hông xe đây đinh tám của nhà sản xuất đây các bác vẫn còn zin hết nha quý vị chưa, keo chỉ của nó đây đó keo chỉ đây rất là kỹ luôn từng chi tiết từng tóc cạnh một để truyền tải đến cho quý vị những hình ảnh chân thực nhất của chiếc xe nha quý vị nhá đó, đã được dán chống ồn rồi quý vị nhá đây chống ồn này đấy tôn của nó đây vẫn còn sáng trưng như này quý vị đấy và vâng, bây giờ tôi truyền tả cho quý vị cái phần máy đi đấy máy của chiếc xe này đại chất nổ máy nhưng trước khi đi vào phần động cơ thì tôi nổ máy máy đại chất quý vị ạ máy nổ êm hơn cả xe 82 đấy. đó đây máy nổ đây máy cực ngon và khô ráo nha quý vị nhá máy nổ cực ngon đứng gần không nghe thì tiếng máy nổ luôn đặc biệt chiếc xe này chạy rất là bốc nhá bốn máy nhá quý vị nhá cho nên chiếc xe này chạy rất là khỏe rất là bốc luôn máy đang nổ quý vị nhá máy nổ rất là êm luôn đó cabo của nó đây Đấy, các cái xương các cái lỗ bấm của nó vẫn là tròn xe lên quý vị rất là đẹp luôn hai cái lưỡi giảm sóc của nó đây đây như vậy rất là đẹp quý vị nhá máy đang nổ nha quý vị nhá máy nổ cực ngon luôn đặt sát điện thoại vào chúng ta cùng không nghe thấy tiếng máy nổ luôn đấy máy nổ cực ngon luôn thưa quý vị đó vâng và vừa rồi thì tôi đã truyền tải